Xin chào, ở phần 1 của tập 6 này mình có giới thiệu về ba loại gương Bây giờ ở phần 2 mình sẽ giới thiệu về cách tắt mở của cái gương khi đi vào một cái vùng nào đó ha Thì bây giờ mình sẽ làm với, mình sẽ copy một cái gương tự tắt mở, copy cái này lên Mình sẽ làm một cái gương tự tắt mở khi mà đi vào cái vùng Rồi cái gương high quality auto tắt mở thì cái công chuyện mình phải làm nó cũng rất là đơn giản mình sẽ chỉ việc um, tạo một cái vùng ở đây vùng uh, đây là mình đặt tên là gương tương tự tắt mở ha rồi mình sẽ trong cái gương tự tắt mở này mình sẽ tạo một cái khối bóc thì cái này là nó ứng dụng theo của theo của cái uh, trigger mà mình đã chỉ cho mấy bạn đó không biết mấy bạn còn nhớ cái trigger không thì mình có từng giới thiệu về một cái enter trigger và exit trigger thì nếu mấy bạn không nhớ thì mấy bạn có thể coi lại trong cái uh, cái video enter trigger enter collider là gì mình sẽ đưa trong cái phần hướng dẫn sau ha thì ở đây là mình sẽ kéo cái khối này cho nó cỡ này rồi ở đây mình cho cái chiều dài của nó cái chiều cao theo chiều y của nó ngắn lại rồi thì cái này là mình đang làm cái công chuyện gì là mình tạo mình tạo cái vùng để khi nó đi vô trong đây là nó sẽ uh, trigger ha rồi um, cái độ bự của nó ừ. cái độ bự của nó thì cỡ hai chiều z cũng cỡ hai Tức là khi mà mình đi vô trong cái ô này nó sẽ chích gơ được chưa? Nó sẽ chích gơ khi mà mình đi vô cái ô này. Rồi. Ở đây mình sẽ chọn là e trigger ha. Bóc ở lại đây là mình chọn e trigger. Rồi, ở đây mình thậm chí mình không có cần material luôn. Mình xóa luôn cái material này cũng được nữa rồi mình chỉ cần cái collider thôi là cái collider này nè thì mình chỉ cần cái collider này thôi thì mình thấy cái khối màu xanh này ở đây ha rồi tiếp tục mình phải ép một cái đối tượng là trigger VRC trigger nè thì nó sẽ tự động thêm cho mình hai cái là event handler và VRC trigger à, mình phải bấm là on ah no on enter không phải là collider nha on enter trigger nhớ là đừng có bấm lộn on enter collider nha hai cái này là hai cái khác nhau on enter trigger thì khi mà đi vào trigger này ở đây mình giới thiệu về cái hồi trước mình giới thiệu thiếu cái này nhưng mà um, hồi giới thiệu luôn đi thì cái này là mình um, một là đối tượng local thì cái này chỉ khi nào mình đi vô thì chỉ một mình mình nhìn thấy cái gương thôi mấy bạn khác không có bị trigger chung với mình cái đối tượng thứ hai á, là cái đối tượng always unbuffer thì cái này là mình đi vô mấy bạn khác cũng bị trigger luôn mấy bạn khác cũng bị hiện cái gương này lên luôn rồi mấy bạn khác đi vô cũng mấy bạn khác làm cho mình hiện lên cho nên là cái này là trigger toàn toàn bộ luôn mọi người đều bị trigger hết master and buffer đó là chỉ có người master của cái word mới trigger được thôi rồi uh, always buffer one á thì cái này là có giải thích nè khi mà um, một người trigger thì tất cả mọi người đều trigger và thêm một cái nữa là nó buffer đó là cái người vào sau cái word cũng sẽ nhìn thấy uh, cũng sẽ nhìn thấy cái đối tượng trigger này và một cái nữa là always buffer đây là always này tức là nó trigger bao nhiêu lần là nó nhớ cái số lần trigger đó rồi cái người vô sau cũng nhìn thấy thì cái này đối với đối tượng cái gương á thì mình nên chọn là local người nào muốn thấy muốn bật gương thì người đó đó bật thôi không phải là mọi người đều làm rồi cái layer đây nè <coughs> mình phải chọn là layer uh, default layer local layer local tại vì nó sẽ trigger cái đối với bản thân mình thôi chứ nó không có trigger với lại nhiều người ha rồi cái công việc làm là nó sẽ hiện cái gương lên à, hiện gương à, set game object active nè tức là nó sẽ set một cái đối tượng nào đó hiện lên được chưa thì nó sẽ hiện cái gương này lên Ý. rồi cái này hiện true lên tức là khi enter trigger thì hiện cái gương lên và phải một cái nữa là on exit trigger tức là khi đi ra khỏi cái gương khi đi ra khỏi cái trigger này thì uhm on exit trigger chọn là local và cũng như vậy luôn set game object cái này phone đi thì ở đây mình cái trigger individual này là bạn um, Lê bạn có giới thiệu cho mình là cái này nó sẽ đây mình nên đừng nên đánh cái này nó sẽ chỉ trigger một lần thôi mình không có muốn nó cứ trigger trigger trigger lại hoài nó sẽ gây lắc ha thì mình không đánh cái này chỉ trigger một lần thôi rồi layer cũng là layer local luôn rồi thì cái này là setup on enter trigger nó sẽ hiện cái đối tượng này lên true rồi on exit trigger nó sẽ tắt cái đối tượng này đi thành false được chưa rồi bây giờ mình sẽ up lên Rồi, up lên rồi ha. Bây giờ mình sẽ quay vô via chat. Giờ mình sẽ rốt lại cái này. Go. Rồi. Ở đây cũng vậy luôn ha. Bình thường nó sẽ hiện lên. À hồi nãy mình quên. Khi đi vào nó sẽ trigger khi đi ra nó sẽ tắt đi khi đi vào nó sẽ trigger khi ra nó sẽ tắt đi ha, thì cái này do lúc đầu mình chọn cái trạng thái ban đầu là trạng thái mở cái chính xác là phải chọn trạng thái ban đầu là trạng thái đóng ha ở đây nó tắt mất tiêu cái canvas luôn rồi nên là không thấy cái canvas ở đây kéo cái canvas ra đây để nhìn thấy rồi mình tạo thêm một cái đối tượng nữa đây mình muốn giải thích rõ hơn cho các bạn về cái pick up uh, cái cái layer pick up ha thì mình sẽ tạo một cái đối tượng cube làm ra đây đây mình sẽ tạo cái đối tượng cube bao gồm ừ, cái gì đây à lộn rồi à sphere cũng được làm lên đây đi rồi cái đối tượng sphere này sẽ là đối tượng lụm lên được thì giống như lần trước mình có giải thích muốn pick up thì mình chỉ cần VRC pick up thì nó sẽ tự động add cho mình ba đối tượng một là rigid body hai là VRC pick up à, có hai cái là hai đối tượng rồi nhớ là dùng use tùy theo mình muốn dùng use gì nhưng mà mình thích dùng kinematic hơn tại gravity là rớt xuống mất tiêu luôn rồi bắt up lên được và nó sẽ tự động chuyển cái layer mình thành layer build up ha uhm, ok rồi bây giờ mình sẽ up lên lại cho mấy bạn coi điểm khác nhau rồi lên này ha à, lót lại rồi hmm. ok ở đây mình thử lại cái này trước cho mấy bạn nè lớp đầu gương không có ha đi vô trong cái chỗ cái ô một này nè nó sẽ hiện cái gương lên đi ra nó sẽ mất cái gương đi vô nó sẽ tự hiện đi ra nó sẽ tự mất ha đi vô nó sẽ tự hiện ra nó sẽ tự mất rồi cái up này nè cái hồi nãy mình có nói cho mấy bạn nè ở đây thấy nó sẽ hiện nó sẽ chiếu luôn cái up cho mình nếu như mà mình không có render bất là nó sẽ không có render cái cục này đâu cái cục này nó nằm ở layer bất ha rồi đi vô hiện đi ra mất thì nó sẽ giúp cho cái fps nó cái cái đỡ lắc hơn nếu mà mấy bạn cảm giác hay bị lắc quá thì nên làm cái này nó sẽ đỡ bị lắc hơn ha rồi ha thì cái đó là tắt mở cái gương bằng cách đi vào vùng gương và đi ra khỏi vùng gương à, mời các bạn xem tiếp phần 3 nếu mà có thời gian mình sẽ thiết kế tắt mở gương bằng nút bấm mình sẽ sử dụng hệ thống UI uh, ờ, user interface để uh, tắt mở cái gương của mình ha nếu mà có gì không hiểu ở phần này thì nhắn tin ở comment nha